Tây Bắc khiến Indonesia chạm tự ái, tuyên bố gắt đấu tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin có thể cùng tuyển Việt Nam vượt qua đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong để lấy vé chung kết AFF Cup 2022. Người Indo lập tức lôi lịch sử ra đáp trả gắt. Vào lúc 16 giờ chiều mai, ngày 6 tháng 1, sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia ở trên sân Gelora Bung Karno. Cuộc so tài ngày một nóng lên bởi vì quyết tâm cao của cả đôi bên và còn bởi vì cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân người Hàn Quốc là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Indonesia đã có nhiều thay đổi dưới thời thuyền trưởng Shin, nhưng ông tự tin có thể cùng tuyển Việt Nam giành lấy vé chung kết AFF Cup 2022. Lý do là bởi vì ông có may mắn chưa để thua Indonesia ở trong các cuộc đối đầu kể từ khi bén duyên bóng đá Việt Nam. Trước tuyên bố của thầy Bắc, truyền thông Indonesia cảm thấy tự ái và cho rằng thuyền trưởng Việt Nam đã quá cao ngạo. Ngay sau đó, tờ Sora đã chỉ ra ông Park đúng là không thua Indonesia khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhưng tại mặt trận AFF Cup, đội tuyển của họ cũng có thành tích còn hơn thế với những chuyến mình sao vàng. Việt Nam có lẽ là một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại và chưa bao giờ thua đội tuyển Indonesia trong 6 năm qua kể từ tháng 12 2016. Tuy nhiên nói về AFF Cup, đội tuyển Indo trên thực tế vẫn có thành tích đối đầu tốt hơn những chiến binh sao vàng. Cụ thể, Indo chưa từng bị Việt Nam đánh bại tại AFF Cup trong 26 năm qua. Thống kê đã chỉ ra, trong 10 lần gặp nhau tại AFF Cup, Việt Nam chỉ thắng duy nhất là một lần trước Indo với tỷ số 3-2 ở trận tranh hạng 3 ngày 15 tháng 9 năm 96. Trong 8 lần gặp nhau sau đó, Indo đã thắng 3 và 5 trận còn lại có tỷ số hòa, mà gần nhất là tại vòng bảng AFF Cup 2020. Trang Sura nhìn nhận Thành tích ấn tượng này là hành trang quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đấu tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng lạc quan khi đấu với tuyển Việt Nam và cho rằng đội bóng của ông Park giữ sạch lưới ở vòng bảng chẳng qua là do Việt Nam gặp toàn đội yếu. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đưa ra đánh giá về tuyển Việt Nam trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Theo quan điểm của tôi, tuyển Việt Nam toàn gặp những đội yếu ở vòng bảng AFF Cup 2022 Do vậy mà những đội bóng đó không thể chọc thủng lưới của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Jin Tae-jong phát biểu trong buổi tập của tuyển Indonesia vào chiều ngày 4 tháng 1. Ở tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Những chiến binh rồng vàng cũng là đội tuyển duy nhất ở AFF Cup 2022 giữ sạch lưới ở vòng bảng. Các đội tuyển như là Lào, Myanmar, Singapore và Malaysia đều không thể chọc thủng lưới của thủ môn Đặng Văn Âm. Tùy thuộc vào từng tình huống, sẽ có những góc nhìn khác nhau dù sao tôi thấy hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã chơi tốt Nhưng cũng tùy vào tình hình cho nên các trận sau này có thể sẽ khác Huấn luyện viên Shin Tae-yong nói thêm Đội tuyển Indonesia đã ghi được 12 bàn và để thủng lưới 3 bàn ở bảng A Đội bóng xứ bản đảo được xem là đối thủ xứng tầm với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó cũng thừa nhận rằng các học trò của mình nhiều lúc thi đấu ích kỷ trên sân. Ông Shin Tae-yong khẳng định tình trạng đó có thể khắc phục được. Theo thống kê của tờ Sora, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đối đầu 13 lần với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong đó thì ông Shin Tae-yong giành 8 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 3 trận trước ông Park Hang-seo. Kể từ khi sang hành nghề ở Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận hai thất bại trước huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong đó có trận thua ở vòng loại World Cup 2022 với tỷ số 0-4. Tại SEA Games 31, U23 Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng nhận thất bại 3-0 trước U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park. Truyền thông Indonesia đang hy vọng là huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ giúp đội tuyển xứ vạn đảo thắng Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022. Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết sẽ không có chuyện đỗ xe buýt trước khung thành vì các cầu thủ của chúng tôi cải thiện phong độ rất tốt. Chúng tôi tự tin rằng có thể tiến bộ xa nữa. Vì vậy chúng tôi sẽ thi đấu bình thường như các trận đấu vừa qua. Ông cho biết tuyển Indonesia sẽ sử dụng lối chơi tấn công như đã thi đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022, không đá tử thủ trước Việt Nam. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa Indonesia và Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là không đều. Khi đó thì Indonesia đã chơi phòng ngự số đông để có được điểm số cho cuộc đua vào bán kết. Còn trong 4 trận ở vòng bảng, Indonesia đều chơi tấn công, kể cả trận gặp Thái Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Sin ghi tổng là 12 bàn và để thủng lưới 3 lần. Tuy vậy thì Indonesia chỉ có được ngôi nhì bảng A khi kém Thái Lan với hiệu số bàn thắng bại. Indo xếp nhì bảng một phần là do các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc nhất đó là hai pha bỏ lỡ của Wintan Suleiman ở trận gặp Thái Lan và Hansamu Yama ở trận gặp Brunei. Trước buổi tập ngày 4 tháng 1 thì đội bóng đã có một cuộc mổ băng hình giữa huấn luyện viên và các cầu thủ. Tôi nhấn mạnh rằng trận bán kết và chung kết không còn so sánh hiệu số bàn thắng bại nữa. Tuy nhiên chúng tôi phải tận dụng cơ hội bởi vì điều đó sẽ quyết định chiến thắng. Huấn luyện viên Sin nói Về chấn thương của thủ thành số 1 Nadel Agawinata Huấn luyện viên Sin cho biết Nadel không bị thương nặng hay nghiêm trọng Vì vậy không có vấn đề gì Những cầu thủ khác đều ở trạng thái tốt Tuyển Việt Nam Đáng lo thật hay là ông Park đang răng bẫy Indonesia Tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022 đầy ấn tượng Nhưng bên cạnh đó cũng có những lo âu, xen lẫn hoài nghi phải chăng huấn luyện viên Park Hang-seo đang răng bẫy Indonesia? Âu lo Quay trở lại trận đấu cuối cùng gặp Myanmar Cho dù đây là chiến thắng dễ dàng nhất vòng bảng AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam Nhưng người hâm mộ vẫn lo ngại Do thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo Đã để đối thủ tạo ra không ít cơ hội ghi bàn vào lưới của Đặng Văn Lâm Đáng nói là những cơ hội mà Myanmar có được Ngoại trừ pha dứt điểm cuối trận buộc thủ thành số 1 tuyển Việt Nam trổ tài Thì hầu hết đều bắt nguồn từ sai lầm của những Duy Mạnh và Văn Lâm Thêm một vài lần mắc lỗi hệ thống khiến khung thành của thuyền Việt Nam bị đặt vào thế báo động ở trận gặp Myanmar, làm người hâm mộ không khỏi băn khoăn về nơi hậu tuyến của đội nhà. Đáng nói là tính tới lúc này, khu vực chơi thông dòng nhất của tuyển Việt Nam sau 4 trận vòng bảng AFF Cup 2022 lại chính là hàng thủ vì chưa phải gặp đội nào thực sự mạnh và nguy hiểm. Do vậy, sự chắc chắn nơi đáng tự hào nhất của tuyển Việt Nam, ba kỳ AFF Cup liên tiếp đều bất bại ở vòng bảng và không để thủng lưới sẽ được kiểm chứng ở cái trận đấu phía trước. Hay do đây là cái bẫy cho Indonesia? Nhìn lại những pha bóng thoát tim trong trận gặp Myanmar thì rõ ràng là tuyển Việt Nam không thể hay là dễ dàng mắc sai lầm một cách non nớt như đã thấy, khiến người ta phải đặt ra dấu hỏi lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Phải hoài nghi bởi vì năng lực và kinh nghiệm. Tuyển Việt Nam không thể xuất hiện những pha bóng khiến không thành gặp nguy hiểm ở thời điểm đầu trận đấu. Vì những sai lầm hay là lỗi cá nhân khó tin này thì nhiều người sẽ phải nghiêng sang câu chuyện dường như là huấn luyện viên Park Hang-seo đang răng cái bẫy cho Indonesia ở vòng bán kết. Sở dĩ nghiêng về khả năng này là vì ông Park đã thừa hiểu trận bán kết tới không dễ dàng nếu như Indonesia đá phòng ngự tiêu cực như đã từng làm ở vòng bảng AFF Cup 2020 khiến cho tuyển Việt Nam vất vả. Tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn không muốn kéo dài trận bán kết sang hiệp phụ hay là phân thắng bại trên chấm 11m. Cho nên